Như câu slogan của kênh mình á, cách chúng ta giải quyết với những điều nhỏ nhặt nhất sẽ tạo nên chính con người chúng ta. Có thể cuộc đời sẽ quăng cho bạn hàng tá mớ hỗn độn và bắt bạn phải đối mặt với nó. Và nét tính cách bạn bộc lộ khi mà không có ai á, thì đó mới đơn thuần là nét tính cách chính của con người bạn. Mình quan điểm như vậy. Ok, chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình ai lại không muốn có cho mình một mối tình khắc cốt vi tâm chứ phải không ai lại không muốn chỉ với một lần yêu là có thể yêu đúng người nói cách khác là chỉ tận hưởng vị ngọt của tình yêu thôi mình cũng vậy mà nhưng mình biết việc đó nó rất là hiếm thậm chí á, là còn hiếm hơn cả việc bạn trúng giấy số nữa uhm, trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan luôn đó là nếu các bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên hãy like share nhất là đăng ký kênh của mình để mà ủng hộ mình nha cái này thì mình không có ép được nhưng mà mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi đó quay trở lại với clip thì mình cũng không có thuộc cái diện hiếm đó nên thôi cái gì nó cũng có mặt tốt và mặt không tốt của nó yêu sai người cũng vậy yêu sai người thì bạn sẽ học được rất là nhiều bài học cho bản thân đó bài học đầu tiên đó là tăng cường hệ miễn dịch sức đề kháng của con tim không như chúng ta thường nghĩ quá trình chúng ta tập luyện thể dục thể thao á, là lúc đó cơ bắp chúng ta đã bị phá hủy. Quá trình hồi phục và phát triển cơ á, chỉ diễn ra khi chúng ta nghỉ ngơi mà thôi. Tương tự với việc đó thì um, sau những cái lần vụn vỡ á, thì chúng ta sẽ được mai dưỡng cho bản thân một trái tim sắt đá hơn mà sẽ gọi là thông minh hơn trong tình yêu ấy. Cũng như mình đã từng nói là thông minh cũng là một dạng của từng trải. Ta sẽ biết nghĩ cho bản thân mình hơn, không hẳn là không biết tổn thương nữa, cái đó gọi là vô cảm rồi mà sau những cái lần tổn thương á, thì ta sẽ khôn ra um, thay vì lúc trước khi yêu ta sẽ cho hết mình thì lần này trong đầu ta sẽ có sự gọi dậy của hệ thống hai cân nhắc xem liệu người ấy có xứng đáng để mà ta trao đi tình cảm của mình hay không hệ thống hai nôm na là cân nhắc và suy xét mọi thứ một cách lý trí nếu mà mọi người muốn hiểu thêm về hai hệ thống tư duy á, thì mọi người có thể click ở cái clip trên nha đối với mình á, việc tăng cường sức đề kháng cho con tim là một việc vô cùng thiết yếu và quan trọng để mà có thể yêu một cách thông minh hơn đối với mình yêu một cách thông minh hơn á là ngoài việc bạn có bao nhiêu cách để chinh phục crush ra có bao nhiêu cách để trừng trị trà xanh kẻ thứ ba ra thì còn có những giây phút tồi tệ như là lụy tình nè thất tình nè yêu sai người nè thì bạn vẫn phải biết cách đứng dậy và trụ vững trên đôi chân của mình mình là một người có chuyện tình cảm rất không suôn sẻ bạn mình từng nói với mình á là mày giỏi quá ký nhiều người trong hoàn cảnh của mày á là họ quỵ lụy không thể đứng dậy thậm chí là rơi vào trầm cảm luôn uh, thành tích về mặt tình cảm á, thì hầu như là mình không có với một điều mà mình rất rất là tự hào đó là mình có một hệ miễn dịch con tim rất là tốt đó là do nhiều lần không suôn sẻ mà mài dũa tạo nên bài học thứ hai đó là đừng quy hết mọi trách nhiệm về người như vậy đừng ôm hết mọi thứ về người như vậy không hẳn tất cả là lỗi của bạn đâu hoặc là chí ít đối phương chỉ muốn cho bạn thấy điều đó thôi cậu bé cô bé tội nghiệp à và nếu mà một người muốn rời đi rồi á thì họ luôn có sẵn cho mình một cái cớ để mà họ rời đi mà thôi cái này là mình thấy ở cá nhân mình thôi nhưng không hẳn một mình mình bị um, lúc yêu nhau ấy đối phương luôn luôn đưa ra nhiều cái lý do dù là vô tình hay là cố ý để từ đó bạn nghĩ lỗi lại nằm ở phía bạn cá nhân mình thì luôn bị ám ảnh với câu nói là sao mình cũng kết thúc vậy thì bắt đầu để làm gì mình bỏ rất là nhiều tâm tư để suy nghĩ về câu nói đó chứ rồi mình cũng tự quy chụp ra lỗi đó là nằm ở phía mình nhưng bạn biết sao không giống như việc bạn dùng một miếng khăn lau và vệ sinh màn hình máy rồi phát hiện ra những cái vụn kính vỡ rơi ra từng màn hình rồi bạn nghĩ là có thể nào là trong quá trình mình lau máy á, thì mình đã lỡ mạnh tay quá không nhưng bạn có từng nghĩ qua á, là không phải bạn mạnh tay trong quá trình bạn vệ sinh máy mà do miếng kính cường lực đó nó đã vốn vỡ từ trước rồi không khi mà chững chạc hơn á, thì mình thấm một điều á đó, đó là khi mà bạn thật sự thích một người á, thì bạn sẽ chọn kiên nhẫn ở bên họ và có thể chọn góp ý sửa đổi với họ chứ nhưng mà không vì vậy mà bỏ đi và nếu một người muốn rời đi rồi á thì việc bạn thở nó cũng là một cái cớ để mà họ rời đi mà thôi bạn có thể thả lỏng rồi có thể thoi dằn mặt mình với những cái suy nghĩ tiêu cực rồi có thể ngừng nỗ lực tìm kiếm những cái câu trả lời vô vọng từ phía đối phương rồi tình yêu là song phương bạn thử hỏi bản thân bạn xem bạn có bỏ đối phương vì những cái lý do tương tự như vậy không đó nếu mà một ai muốn rời đi rồi á thì đừng níu kéo bài học thứ ba là học cách trân trọng bản thân bạn hơn đừng mãi chỉ biết chạy theo một người đừng mãi luôn ưu tiên một người mà luôn để bản thân mình chịu thiệt thòi suy cho cùng á thì ta luôn dè dặt sợ mắc sai lầm sợ bị người khác án trách nhưng bạn đã bỏ sót một người rồi đó một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời bạn luôn đó chính là bản thân bạn đó tại bản thân bạn không tự lên tiếng độc quyền bình đẳng được cho nó thôi chứ bạn bất công với nó lắm bạn có lỗi với nó lắm đó có lúc nào á bạn nghĩ á bạn phải trân trọng bù đắp lại cho bản thân bạn có lúc nào á bạn ngồi xuống trò chuyện và xem lại xem những năm qua bạn đã đối xử như thế nào với bản thân bạn người ta thường nói á chờ đợi là hạnh phúc ừ, ok chờ đợi cốt lõi của nó vẫn là chờ đợi một điều tốt đẹp ở phía cuối con đường và chờ đợi không đáng sợ cái đáng sợ là chờ đợi một thứ nó vốn không hề tới chờ đợi một điều hạnh phúc ở phía cuối con đường là bạn có thể chạm tới được nó chứ không phải là chờ đợi một điều tốt đẹp ở phía cuối chân trời chờ đợi thì cũng nên cho bản thân một cái giới hạn là xem chờ tới bao giờ một cái thời gian cụ thể và để xem liệu khi nào thì bạn nên buông một thứ mà nó vốn không hề mang lại hạnh phúc cho bạn mà chọn nắm lấy một cái thứ khác biết chắc bản thân mình sẽ được hạnh phúc đó cũng là một cách để trân trọng bản thân bạn đó khi một người không có tình cảm với ta thì họ có thể đối xử với ta một cách rất là phủ phàng và nếu muốn không ai có quyền đối xử tệ bạc với ta thì cốt lõi nhất cốt yếu nhất vẫn là bạn phải đối xử với bản thân bạn thật là tốt cái đã bài học thứ tư đó là luôn phải luôn là một người tử tế là một người tử tế không dễ đâu mọi người ạ à. nhất là tử tế với người yêu cũ nhưng mình lại cho đó là phẩm chất cần thiết của một người đàn ông trưởng thành như câu slogan của kênh mình á cách chúng ta giải quyết với những điều nhỏ nhặt nhất sẽ tạo nên chính con người chúng ta có thể cuộc đời sẽ quăng cho bạn hàng tá mớ hỗn độn và bắt bạn phải đối mặt với nó và nét tính cách bạn bộc lộ khi mà không có ai á thì đó mới đơn thuần là nét tính cách chính của con người bạn mình quan điểm như vậy mình không hẳn là cao cả vì phần con nít trong mình á thì còn muốn tông mớp xe người yêu cũ mà không bị mời lên phường nữa mà nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi để cho bớt ấm ức vậy thôi mình tử tế thì mình không cần phải nói cho ai nghe cả chẳng hạn như việc miêu tả về người yêu cũ đi thì thú thật mình không thể dành cho cái thơ lại đó bất cứ lời tốt đẹp nào nên mình sẽ im lặng thay vì miêu tả tiêu cực về họ không phải là vì mình cao cả mà vì mình không muốn vì cái thể loại không xứng đó, không đáng đó mà làm mất giá trị, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân. Sống tự tế còn thể hiện ở chỗ là không yêu hồi hợt, không đem tình cảm của người khác để làm trò đùa. Bạn có thể không thích người ta thì bạn nên nói rõ, chứ đừng im lặng, đừng mập mờ và tuyệt đối đừng chơi đùa tình cảm với người ta. Và cũng đừng tự biến mình thành kẻ tổn thương là muốn tổn thương người khác. Thành công thì bạn sẽ không có bài học nào cả thất bại thì cũng chưa chắc bạn sẽ rút ra được bài học cho bản thân nhưng thất bại nhiều lần thì chắc chắn bạn sẽ có bài học cho bản thân bạn vì bạn phải như vậy ok video của mình tới đây là đủ dài rồi uhm, sẽ là hạnh phúc khi mà có thể đem những trải nghiệm của mình chia sẻ với những người có cùng chung cảnh ngộ và càng hạnh phúc hơn khi mà những trải nghiệm của mình có thể giúp mọi người trở nên khá hơn và tốt hơn mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình hãy like share nhiệt tình để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha